오케이 니 카쿠마무 다무다무 Hả? 카쿠마무 다무다무 À, các màn tháng 8 Không hiểu, không hiểu, bắt tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, bắt tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, bắt tâm người Nhật Không hiểu, không hiểu, con hiểu nha Ai thế, ai thế, em bói quá khác nhau Em với Facebook quá khác nhau Ai thế ai thế ai thế ai thế Mình quay đi nào Ngày tháng tôi đẹp tôi tôi tôi tôi tôi tôi đẹp Ngày tháng tôi đẹp tôi tôi tôi tôi tôi đẹp Khi mỗi đêm Việt Nam